thuật xem vảy á, là một nghệ thuật mà thường những người mới chơi á, thường rất cứng nhắc rất câu nệ vào từng câu từng chữ khuôn vàng thước ngọc của kinh kê nhưng á, khi lên một tầm cao mới những bậc đại sư kê chân chính và những bậc minh sư á, người ta xem hình tướng và luận vảy vi một cách rất tổng thể rất tinh tế và rất tường tận từ đó đưa ra những kết luận gần như là chính xác tuyệt đối về phong cách thi đấu về số mạng về kết cục của một chiến kê nào đó nó cũng giống như võ học hay võ thuật vậy với những võ sinh mới vào nghề thường chỉ quan trọng chiêu này chiêu kia thức này thức kia nhưng khi lên tầm võ sư thượng thừa rồi đó thì vô chiêu thắng hữu chiêu xuất kỳ bất ý bình xa lạc nhạn tam hoàng cước tùy ý tùy tâm khi thần tới ý tới là lực cũng tới luôn hơn nữa, thuật xem vẫy vi là một nghệ thuật gần như đã thất truyền trong dân gian cái chúng ta còn lại chỉ là bề nổi của một tảng băng trôi mà thôi cho nên chúng ta hãy mở tâm mình ra cầu tìm những bậc minh sư những đại sư kê chân chính đâu đó trong dân gian vẫn còn và người họ mới là những người đang nắm những chân truyền của thuật xem vải vi và nói gì thì nói chúng ta chơi cái món gà trọi này gà đá cửa sắt này bông con gà lên mà không biết lộn hình tướng ra sao sắc diện thế nào bộ vảy bộ cán đó ác hiểm ra sao ngũ hành màu mạng tương sinh tương khắc thế nào thì là một điều thiếu sót cực kỳ lớn cực kỳ thiếu sót vì vậy cho nên hãy tìm hiểu về luật thuật xem bài vi ngay từ hôm nay và nhớ tìm follow share cho Hùng Kê Viễn Sứ nha.